vậy làm chuyên gia thì được cái gì các anh chị thứ nhất là cái giá trị của mình rất cao có nghĩa là cũng sản xuất ra một cái sản phẩm đó nhưng mình chia sẻ ví dụ như Quang Quỳnh chia sẻ lên trên mạng lên trên các kênh website thì tự nhiên người ta sẽ biết rằng à, anh này là chuyên gia về gọi là bao bì rồi cái thứ hai nếu chúng ta làm trong cái ngành mà chia sẻ thông tin cứ mỗi ngày chúng ta đọc sách rồi chúng ta chia sẻ một chút đọc sách chia sẻ học được gì chia sẻ lên trên mạng thì tự nhiên chúng ta có khả năng phát triển bản thân rất tốt luôn thứ hai chúng ta được danh tiếng được nhiều người biết đến nhiều hơn thì đó là chắc chắn và khi chúng ta làm những công việc liên quan tới vấn đề về chia sẻ chúng ta sẽ được tự do chúng ta có thoát ra khỏi công việc hàng ngày chúng ta chỉ tập trung vào việc chia sẻ thôi thì chúng ta sẽ được tự do mà thu nhập là nhiều hơn và các anh chị sẽ thấy rằng ngày nay có rất nhiều bạn trẻ Gen Z Gen Z gọi là mới hai sinh năm 2000 thôi hoặc là lớn hơn nhỏ hơn chút xíu thôi mà đã có được gọi là tự do về tài chính rồi rất là giỏi thông qua việc kinh doanh về thông tin và việc làm một kinh doanh về thông tin đem lại nhiều phước đức lắm anh chị ạ à. đặc biệt là trong những ngành huấn luyện đào tạo đi giúp cho người khác thay đổi giúp cho người khác thành công giúp cho người khác phát triển thì nó để lại rất nhiều phước đức và có thể đây là một cái sứ mệnh trong cuộc đời của chúng ta nữa có cái điều gì mà vui vẻ hơn là việc đi phục sự giúp đỡ cho người khác mà lại hoàn thành được cái sứ mệnh của mình thầy Quỳ Kiên có một câu nói rất là hay khi mà giúp cho người khác thay đổi thì sao anh chị thì thì khi mà giúp cho người khác thay đổi thì mình thành công khi giúp cho người khác thành công thì mình để lại di sản nha các anh chị rồi đặc biệt là cái ngành nghề mà chia sẻ thông tin bây giờ nó rất là khan hiếm nó là một nhu cầu rất cao và trong tương lai các anh chị ạ à, nếu như dự đoán khoảng chừng từ đây đến sang năm đi có khủng hoảng về kinh tế thì cái gọi là thu nhập của mọi người sẽ gia giảm xuống thì khi mà khủng hoảng kinh tế khi mà khó khăn nó đến thì người ta lại đi tìm các khóa học làm giàu đi tìm các khóa học để phát triển bản thân người ta học nhiều hơn Kim chắc chắn với các anh chị điều đó tại sao cái mùa covid vừa rồi nó rất là phát triển về gọi là là huấn luyện và đào tạo tại vì người ta cần bám víu vào một cái tư duy kiến thức nào đó để giúp cho họ gia tăng về thu nhập còn khi mà thời điểm mà tốt đẹp mọi thứ phát triển thì người ta lại lười đi học do đó trong tương lai cái khó khăn nó sẽ tới xã hội sẽ khó khăn hơn và AI ngày càng sao ngày càng thông minh hơn robot ngày càng thông minh hơn và nó sẽ thay thế cho rất nhiều ngành nghề và con người sẽ bị sao ạ bị thất nghiệp rất nhiều chỉ có những ngành mà gọi là giá trị cao huấn luyện đào tạo hoặc những ngành về kinh doanh về thông tin môi giới chia sẻ kiến thức thì những ngành đó lại rất hot trong tương lai rồi chị My nói là giúp người khác đạt được mục tiêu rồi tuyệt vời các anh chị vậy có nhiều người nói bây giờ làm chuyên gia nghe có vẻ khó có nghĩa cao vời quá nhiều người nghĩ là tôi không thể nào làm chuyên gia được chuyên gia nó phải giỏi lắm luôn mới làm chuyên gia được thì xin thưa với các anh chị á, chuyên gia là do khách hàng của chúng ta đánh giá chúng ta là chuyên gia chứ không có bất kỳ một cái bằng cấp gì không cho mình là chuyên gia đâu các anh chị ạ à. nó sẽ có ba dạng chuyên gia chuyên gia thứ nhất là chuyên gia về nghiên cứu chuyên gia về nghiên cứu là sao các anh chị có nghĩa là họ chỉ có được kiến thức thôi họ có kiến thức mà họ chưa từng làm qua bao nhiêu trong số các anh chị biết về thầy Lê Thẩm Dương à thầy Lê Thẩm Dương là một chuyên gia nhưng mà thầy chuyên gia về lý thuyết có nghĩa thầy chưa kinh doanh thầy à, có thể kinh doanh nhưng mà chưa phải một người thành công về kinh doanh nhưng mà thầy dạy và huấn luyện về đào tạo về kỹ năng mềm thầy Lê Thẩm Dương cái gì à? là một à, là một người thầy dạy trong trường gọi là giảng viên đại học thì cả đời thầy đi nghiên cứu về sách vở sau đó đúc kết lại kiến thức và dạy cho người khác thì đây gọi là gọi là gì à? chuyên gia về nghiên cứu nếu như các anh chị chúng ta chưa có biết gì đó nhưng mà nếu chúng ta rất yêu thích về vấn đề về crypto ấy, hoặc yêu thích về việc nấu ăn đi hoặc về yoga đi hoặc về may mặc thời trang đi thì việc của anh chị là cứ nghiên cứu cứ nghiên cứu cứ đọc sách rồi chia sẻ thì tự nhiên chúng ta sẽ trở thành chuyên gia thôi thứ hai là chuyên gia về kết quả có nghĩa là giúp cho người khác đạt từ A đến Z luôn có nghĩa là bây giờ các anh chị chúng ta chưa biết cách giao tiếp trước camera thì chương trình 21 ngày khai mở kim khẩu là giúp cho anh chị đạt được kết quả từ A tới Z thì đó gọi là chuyên gia về kết quả <clears throat> thứ ba là gì các anh chị là chuyên gia về hình mẫu giống như Adam Khu vậy hoặc là Vic Nick Vucevic là những người có tầm ảnh hưởng khi người ta sao ạ họ kể câu chuyện cuộc đời của họ họ thành công và khi họ kể ra thì nhiều người sao lấy họ làm gương do đó chuyên gia nó không có gì gọi là quá cao siêu đó các anh chị ạ bất kỳ chúng ta đều là những chuyên gia chẳng qua là chúng ta chưa chia sẻ cái kiến thức chuyên môn của mình thôi chuyên gia không phải là người giỏi nhất trong ngành đó đâu mà chỉ cần giỏi hơn khách hàng của mình là được rồi không các chị ví dụ như quang quỳnh đi quang quỳnh chỉ cần giỏi hơn khách hàng về gì về kiến thức về bao bì thì tự nhiên quang quỳnh trong mắt của khách hàng của mình thì quang quỳnh là một chuyên gia về bao bì hoặc là Nhật Minh là một chuyên gia về gì ạ chia sẻ về tài chính hệ thống về tài chính về crypto thì sao ạ à? chỉ cần sao ạ à? mình có nhiều kiến thức hơn người ta mình chia sẻ thì tự nhiên mình là chuyên gia rồi hoặc là bạn My về những cái sản phẩm về cho trẻ em hoặc là chị Hồng có những kiến thức về nuti về dinh dưỡng thì sao chia sẻ cho người khác thì mình đã là chuyên gia rồi nên chuyên gia không có gì gọi là quá khó khăn đâu anh chị và chúng ta có những cái giá trị mà khách hàng cần thì tự nhiên mình cũng là chuyên gia rồi chỉ cần chúng ta là định vị nó sẽ quyết định địa vị định vị quyết định địa vị và tâm thế quyết định cái vị thế của chúng ta các anh chị thấy không nếu như mà sao kiên cởi cái áo vest này ra thì kiên là một cái đứa mặc quần mặc quần đùi áo thun một cái đứa rất là bình thường nhưng mặc cái áo vest vô là định vị mình là một chuyên gia huấn luyện đào tạo và đứng ở đây chia sẻ thì mình trở thành chuyên gia nó đơn giản như vậy thôi các anh chị ạ à. chuyên gia hay không chuyên gia là do cái niềm tin của mình quyết định chứ không có ai quyết định đâu Kiên thấy có rất là nhiều người sao à? à ngoài kia là chuyên gia chia sẻ trên kênh tiktok kênh youtube mà thấy họ không có được tự tin không có kiến thức chuyên môn sâu như các anh chị ở đây đâu Kiên có thể chắc chắn với anh chị về điều đó thậm chí có những đứa bé mười mấy tuổi nó lên nó chia sẻ những cái thông tin mà nó đọc trong sách này kia mọi người tấm tắc khen nó ồn sách này hay quá hay là do nó tự tin thôi chứ còn về kiến thức thì chưa chắc bằng những ai đâu và sao anh chị bất kỳ ai cũng trở thành chuyên gia để chúng ta kinh doanh cái ngành thông tin của chúng ta hãy nâng cấp kinh doanh của chúng ta ví dụ chúng ta đang là người người môi giới là một người đi chia sẻ về gọi là bảo hiểm đi thì chúng ta nâng cấp mình lên trở thành chuyên gia về nó chia, chia, chia sẻ nhiều huấn luyện đào tạo giúp cho người khác thì mình trở thành chuyên gia hoặc là về crypto hoặc về bất động sản anh Long đang làm về bất động sản nè hoặc là anh Phong về bất động sản chúng ta muốn nâng cấp mình lên thì mình sao ạ chia sẻ nhiều lên huấn luyện đào tạo giống như thầy Tiến ngày xưa vậy thầy à, thầy Nguyễn Thành Tiến trước đây cũng chỉ là những là nhân viên đi môi giới và bất động sản thôi nhưng mà sau khi đi chia sẻ nhiều tự nhiên bây giờ làm thầy và trở nên rất thành công và giàu có và đi huấn luyện đào tạo cho người ta về bất động sản cái quan trọng là chúng ta chịu trường cái mặt mình ra trước công chúng mà trong cái chương trình huấn luyện thì đã chia sẻ cho anh chị rồi học được rồi biết hết rồi bây giờ chỉ cần làm nó thôi và chúng ta hãy biến cái nỗi đau của mình thành tài sản vô giá giống như chị Hòa đi là có nỗi đau về cơ thể của mình là về sức khỏe nhưng mà giờ chị đang đi con đường trở thành chuyên gia giúp cho người khác có sức khỏe tốt thì hãy biến những nỗi đau thành tài sản vô giá truyền động lực cho người khác đúng không ạ à? thứ hai thứ ba là sao biến tài năng thành tài chính kiên biết ở đây có rất nhiều anh chị có những cái tài năng mà mình mình cảm thấy nó rất bình thường nhưng mà những cái tài năng của anh chị hơn người khác anh chị chia sẻ thì tự nhiên anh chị đã trở thành một chuyên gia rồi và chúng ta hoàn toàn có thể kiếm tiền từ những cái điều đó ví dụ như anh phong đi đang rất hiểu biết về bất động sản chỉ cần chia sẻ thôi hoặc anh Long cũng vậy khi em thấy có rất nhiều anh chị có một anh chàng mở kênh YouTube bắt cả ngày cứ đi giờ đi quay những cái căn nhà đẹp ở bên khu vực Cò Vấp quận 12 và cứ đăng lên chia sẻ nhiều anh ta trở thành chuyên gia và sau đó rất nhiều người sao đi tìm anh ta để mua những căn nhà đẹp đó và ai muốn bán nhà lại phải đi tìm anh ta và anh ta trở thành một chuyên gia gọi là về bất động sản trên mạng trên kênh YouTube rất là tuyệt vời phải không anh chị một tháng bán được hàng chục căn nhà là chuyện rất bình thường và các anh chị có thể làm những điều mình thích ví dụ như kiên thích chia sẻ đào tạo thì kiên đang làm cái việc mình vừa thích mà mình vừa có thu nhập và việc của chúng ta là đi sáng tạo nội dung ngồi xuống sáng tạo nội dung cách sáng tạo nội dung như thế nào kiên cũng đã chia sẻ cho anh chị rồi what why how ba cái đó rồi đi tìm các từ khóa rồi nối kết nó là thì chúng ta sẽ có một cái nội dung và chúng ta chia sẻ rất nhanh và khi muốn nói với các anh chị một điều rằng thế giới này không thiếu thông tin đâu chỉ thiếu những người đi chế biến thông tin thôi những cái gì mà ví dụ như các anh chị muốn học về giao tiếp đi thì có hàng chục cuốn sách dạy về giao tiếp nhưng mà các anh chị có có chịu mua về để đọc hay không và các anh chị các anh chị biết tại sao mà các thông tin trên mạng internet nó lại miễn phí không tại vì nó chưa được xử lý mà những ai đó xử lý những kiến thức đó rồi họ đóng gói thành một cuốn sách thì người đó trở thành chuyên gia và họ bán cuốn sách đó vài trăm ngàn nhưng nếu ai đó chuyển từ cuốn sách đó thành một cái khóa học huấn luyện đào tạo để giúp cho người khác giỏi về kỹ năng giao tiếp thuyết trình và bán hàng đi thì sao ạ à? cái giá trị nó sẽ cao lên rất nhiều do đó thế giới này không thiếu thông tin mà chỉ thiếu người đi chế biến thông tin thôi các anh chị ạ à. và bây giờ kiên rất tự tin với việc mình đi đóng gói và chế biến thông tin bất kỳ kiến thức kỹ năng gì chỉ cần nó có ở trên mạng có ở trong sách kim về húng kim về kim nhào nằm kim học tập kim rèn luyện và kim master về kỹ năng đó rồi kim đóng gói thành khóa học và kim bán cho người ta và cứ mỗi một cái khóa học đó thì đó được gọi là một sản phẩm một sản phẩm giúp cho kim được tự do một cái nguồn thu nhập thụ động các anh chị ạ à.